giờ có bầu á ngủ 9 giờ chưa dậy 10 giờ chưa dậy giờ mình thấy dơ quá mình tức mình la là ở luôn tới 12 giờ nấu cơm xong mai mai con xuống ăn cơm không thôi con chút ăn là giận trong bụng lắm dạ nhưng mà có cái khôn á bắt đầu ở trên lầu đi xuống là má ăn cơm chưa má con dọn cơm má ăn nha má ăn gì má con mua rồi đi vô buồn nằm nói chuyện giống hai mẹ con vậy đó cái mình hết dặn còn hơn con gái nữa đó dạ coi như nhà đó hai trai một gái mà mấy đứa con á ít có nói chuyện với mẹ lắm mà dâu nói nhiều vô chung buồn nhiều khi nói còn nhiều quá muốn đuổi thì đi lên tao ngủ là thấy ai mà bạn của chồng vũ lắng đã giấu đi đừng nói để qua cái cơn đó nói em quên không anh anh chỗ chỗ đó nó vũ vũ đi nhậu anh <laughs> rồi là sửa soạn hai vợ chồng đi luôn <laughs> à, lần đầu tiên á không có ấn tượng mấy tại cũng đi sớm về khuya về á rồi nó ở trên lầu không mà nó xuống cái bữa nó xuống thấy sao không mắt buồn rồi cũng không ấn tượng rồi đi làm cái chiều về cái bữa nó nghỉ làm mình mới hỏi à, con đâu mới kêu xuống nói chuyện hai mẹ con nói chuyện nói con quê kiên giang hỏi con lên đây làm gì nói con vừa làm vừa học dạ. rồi thấy mắt buồn với nghĩ cũng lớn tuổi chứ không biết nhỏ tuổi nữa mình mới à, hỏi à, vậy con lên đây con ở với ai cháu mới nói á là ở với à, bà chị đi làm với đi học nghề anh mạnh ảnh quen con ảnh kêu con về đây ở thì núp về nhà ở mà núp núp trên lầu á thì mình đi đi đi làm mà sáng đi cái tới khuya mới về dạ ít có gặp mặt lắm cái bữa gặp mặt mới kêu mới nói chuyện hai mẹ con mới biết đó ủa mà nó núp trên lầu lâu chưa mới biết vậy cỡ tuần à à ừ. rồi à, mình mới thấy tội đó thì đó thôi con ở đây con đi học nghề nha rồi mới mua chiếc xe cho đi học nghề à, à. Cứ ở đi học nghề đi cho biết nghề đi vài năm nữa rồi à, mẹ xuống dưới nhà mẹ nói chuyện mẹ mới làm đám cưới nhưng mà lúc đó cô chấm cái nàng dâu này chưa mà có mua xe này kia hết chưa trơn. có chấm nhưng mà thấy khổ à, thấy muốn nhà thấy tội nghiệp à rồi tới bao lâu nó khai hoa nở nhụy đứa đầu tiên à coi như một năm là về tính 3 năm mới cưới dạ à. tại hỏi lại thì thấy cũng còn nhỏ tuổi về mới 18 tuổi à năm Trời nay 23 ơi. tuổi 19 tuổi có bầu đó rồi. là đi xuống nói luôn mai có bầu xuống nói sớm không có chắc chờ tới hai ba năm thì nào có đẻ là xuống luôn <laughs> lần đầu tiên á cái điều gì để lại ấn tượng ở trong chị không nhìn mẹ dữ lắm nên em cũng có hơi <laughs> sợ tại vì mẹ nói chuyện á cũng hơi lớn tiếng lắm rộn rã chứ dễ thương mà đâu có dữ gì đâu cái tiếng ao ao ao nên người nào mà lại chơi nó nói mẹ chồng dữ lắm nhưng mà thật sự mẹ chồng làm làm dâu cho con dâu á cha sướng dữ vậy ta <laughs> em về làm dâu 5 năm em vẫn chưa biết nấu ăn ngày á có hai cử dạ quét nhà hai cử lau nhà hai cử dạ sáng á bảy giờ 8 giờ là dậy mình dậy xong mình đi chợ đi búa đi chơi ngoài chợ một chút dạ tại vì phải giữ <laughs> cháu rồi đi ờ, đi chợ về là nấu nước dạ một chục là ăn nói con ở nhà nha quét nhà lau nhà muốn đi ngủ nữa lên ngủ nha là không đâu giờ có bầu á ngủ 9 giờ chưa dậy 10 giờ chưa dậy giờ mình thấy dơ quá mình tức mình la là ở luôn tới 12 giờ nấu cơm đâu mai mai con xuống ăn cơm không có có chút ăn là giận trong bụng lắm dạ nhưng mà có cái khôn á bắt đầu ở trên lầu đi xuống là má ăn cơm chưa má con giận cơm má ăn nha má ăn gì má con mua rồi đi vô <laughs> buồn nằm nói chuyện giống hai mẹ con vậy đó cái mình hết giận à, chứ không thôi là giận luôn rồi đó dạ à. hai mẹ con hợp nhau điều gì nhất nói hợp về cái ăn nhiều nhất nhà không ai biết ăn mắm dạ. mua mắm về là hai mẹ con ăn nhà không biết ai biết ăn rau phóng hết hai mẹ con ăn rau sống nhiều nên hai mẹ con hạp cái ăn cái sửa soạn nhiều khi cũng hạp <laughs> mẹ sửa soạn hỏi con con sửa soạn hỏi mẹ đẹp không dạ <laughs> nhưng mà mẹ sửa soạn là không bao giờ được chê mẹ mua bất cứ một cái thứ gì là không bao giờ được chê cứ khen đẹp trước đi rồi tính sau nhưng mà có khi nào mà mình lỡ mình chê không dạ có em thì em không có dạng mẹ nhiều em thẳng tính lắm nên nhiều khi á em cũng nói xấu rồi này kia xong rồi mẹ mà la lại là em đi thẳng lên lầu luôn nhiều <laughs> cái chơi <laughs> mình biết trời phải nó già giờ tao phải mua giống già đâu phải mua giống mày được mày trẻ thì mày mặc mày xem mà biết xấu rồi là nó chơi xong là mai đem dẹp luôn không mặc nữa à, dạ mặc đồ này nổi không <laughs> mẹ thì lúc nào cũng đẹp rồi trong mắt lúc nào mẹ cũng đẹp mà hết hôm nay mẹ mặc bộ đồ này nổi không không có chê nha không có chê <laughs> chắc lúc mà cưới về tâm sự nhiều lắm cô hả còn hơn con gái nữa đó dạ coi như nhà đó hai trai một gái mà mấy đứa con á ít có nói chuyện với mẹ lắm mà dâu nói nhiều vô trong buồn nhiều khi nói còn nhiều quá muốn đuổi thì đi lên tao ngủ mà không dám đuổi lúc mà bắt đầu quen với mẹ rồi sáng là cứ xuống dọn dẹp nhà xong là mẹ đi chợ về là ba mẹ nấu ăn cơm xong là chui vô phòng mẹ chứ không có lên lầu chồng về ăn cơm thôi chứ hả có khi tối cũng ngủ với mẹ nhiều khi <laughs> đi lên lầu bởi nhiều khi anh linh biết muốn nói con á làm phải có trách nhiệm một ngày hai lần quét nhà hai lần có cái bổn phận đó à. dù đi làm giờ dạ, bầu không làm nè <laughs> thì cũng phải làm như vậy mà dù có đi làm cũng sáu giờ phải dậy ghép nhà giữa chén xong mới đi làm không dạ. không thích thì làm vui buồn lẫn lộn không thích lời nói của mình nói không biết hiểu không chứ cũng nói hoài <laughs> làm phải có trách nhiệm chứ hiểu có bổn mà chứ. không thích <laughs> tại mẹ nấu ăn ngon quá à, mà đấy. đúng nấu ăn ngon với là ăn lạ dạ nhiều khi không cho nấu là vậy sợ nấu mặn quá người lớn tuổi ăn cũng không được tốt dạ nhưng mà mẹ nấu là là không được chê nha bữa đó nói mẹ đã thèm bún măng dịch, tới giờ 4 năm chưa được ăn lại một món đó. ủa sao vậy chê hả tại <laughs> dạ tại vì hôm đó mẹ để quên á dịch nó bị bị đã rời ra luôn thành ra nó dở quá thì phải chê là tới nay luôn mẹ chưa nấu lên một lần nào luôn 4 năm rồi mình mà không ăn á thì bảo đảm mẹ sẽ không mua luôn cho nên cứ gán ăn mà ăn hoài mẹ mua hoài chê là không nấu thà là bỏ mứa đó đó xong rồi là mẹ biết là ngán rồi mẹ sẽ dài hơn mẹ sẽ đổi lại mai mốt mà mẹ có la em á em chê mẹ mới nói trời ơi phụ nữ la là xấu lắm mà bảo là mẹ không bao giờ la nữa luôn <laughs> thôi đi lúc đó là cái nhà nó sẽ bùng phát luôn <laughs> có một hành động phải thoải mái nè mà nhiều cái nói không hiểu không nghe lì lắm <laughs> ví dụ là gì cô ví dụ bữa đó chủ nhật đi muốn không ăn muốn ăn cơm tiệm cơm hàng cháo chợ thì nói má ơi bữa nay tụi con ăn đâu dạ để mình khỏi nấu hoặc mình nấu ít nấu cho một đống về bữa đó đi ăn cơm hàng cháo chợ đi mua đồ ăn tại mấy ngày chủ nhật là hay có tiền thứ bảy hay đi chơi là đổ một nồi mà nếu tiếc nó không đổ là mai mai mình mình ăn mình ăn chết luôn mình đổ thì công vừa công vừa của vừa tiền bởi nhiều khi nói không ăn thì nói báo cáo <laughs> không phải muốn ăn thì ăn không muốn ăn thì nhịn mà nấu ít cái sợ con nó dễ đi làm nhà nhà em anh linh biết không mười mười mấy hai chục năm là không bao giờ không ăn cơm ngày hai bữa con cái là bu lại ăn hết 11 giờ rưỡi chưa ăn 5 giờ rưỡi chiều ăn hay vậy nha à. cái này là rất là hay luôn á cho nên điều lắm dạ mà bữa nào tụi nó chơi không ăn rồi đó đó là nó ma bá ăn đi là dặn chung bụng <laughs> tại mình nấu cái cực quá bao nhiêu đó dạ. là bao nhiêu đó rồi mà ví dụ như nấu hôm nay đi mà còn lại còn không ăn á ngày mai hâm lại là không bao giờ ai gớ đũa vô ba hay chồng hay là em không bao giờ đụng tới đủ một miếng nào Đúng. luôn là đổ hoàn toàn luôn có bao giờ chở ờ, mẹ đi đâu chơi không? dạ mẹ chở không mẹ chở đi mà mẹ tài lanh tài lẹt hồi nào giờ ông xã ông chở đi chùa không à dạ nhà đi lên phật cô đơn chắc khoảng 15 17 cây gì đó mẹ chở con đi 4 tiếng tưởng lạc trong rừng đường đường mà tài lanh hai mẹ con đi từ tối là mang luôn đó trời tối chết rồi không biết về được tới nhà không à ở lạc ở trong bụi cỏ mấy bụi cỏ mà khu đất cỏ cỏ, cỏ không à. tính đi đường tắt quẹo trở lại mà đi hồi sao thấy cỏ không thấy người cái việc chăm sóc con cái á, thì con chăm sóc hay là mẹ chồng chăm sóc con cũng chăm sóc nhưng mà mẹ thấy cái gì mà không vừa ý á là mẹ tự làm nấu ăn đồ cho con hay là đồ ăn sáng này kia là đa số là mẹ đứa nào mà ăn nhanh gọn á mẹ khoái lắm ngày nào mày cũng mua ngày nào mày cũng đút mà đứa nào mà ăn đã lì rồi á là con mày mày tự đút đi tại vì ngồi mấy tiếng đồng hồ đút nó lâu quá dạ chiều cũng chiều mà la cũng la mà gầy cũng gầy phạt cũng phạt mà nó vẫn vậy có tranh cãi chuyện chăm sóc mà với mẹ không mình cũng hiểu nó quýnh con trước mặt cũng nói để cho nó dạy xong xuôi rồi mới nói ổng được quýnh nha tụi bay á nó nhỏ biết gì tụi bay cứ hiếp nó không bởi nó đeo bà nội nhiều dạ đeo mẹ ít lắm bà nội là chưa bao giờ đánh cháu cho nên thành ra là cứ hễ hả ví dụ như mà pha nước cho nó uống đi nó nó nó hắt nó đổ hết nó làm đổ hết chứ mới có la nó thôi là mình dọn trước đi rồi mình mình đánh nó sao hay gì lại chạy vô mấy bà nội trước <laughs> ở nhà thế vậy chứ cũng cực lắm nội trợ đâu phải dễ bốn đứa cháu mà nó đeo hơn leo ba má nó đến giờ nó kêu ba má nó chở xuống chơi với bà <laughs> ngoại rồi hai đứa cháu nội hai đứa cháu ngoại mà cực cực khiếp lắm <laughs> mà đứa nào nó ăn lẹ mình còn xiên đút đứa nào lâu thôi thì ba má mày đút nó cho thôi <laughs> về khỏi tranh cãi gì hết ha theo ai để người đó uh, chăm sóc cũng được nói chung á về có vui tại hồi xưa giờ con mình nó không có gần gũi với mình nhiều nó không có tâm sự mình nó đi về quê mấy bữa là buồn nhớ giống như là có người về để đi nói chuyện á dạ cái lì với cái lười lười hơi lì Lâu đi lâu quá nói ủa không ai lười lì với tình ba ta <laughs> tại vì quê con xa lắm cho nên thành ra mỗi lần về á là phải ít nhất á là ba ngày cho tới một tuần mới lên à. ở đâu dạ ở kiên giang á tới tận trong rừng u minh lận <laughs> mà đi thẳng luôn á mà đi xe đò là phải 8 cho tới 9 tiếng cho nên thành ra mỗi lần về là ở dưới hơi lâu với ba mẹ xíu bây giờ thì uh, chồng con có gửi cho quả thư để ờ, chú Quỳnh Linh đọc thử coi chồng con viết gì đây Vợ ơi, em hãy cố gắng chăm lo cho con giùm chồng Dậy sớm thù ba mẹ việc nhà chút Bớt ngủ lại chút Con cảm ơn mẹ đã chăm lo cho gia đình nhỏ của con thời gian qua nhiều lắm Chồng cảm ơn vợ đã bên chồng 5 năm qua Và mãi mãi về sau nha vợ Chồng yêu vợ nhiều lắm Ký tên Nguyễn Hữu Mạnh sao lại khóc có điều gì trong lá thư này mà làm em khóc dạ không con nó ít lắm nó ít tâm sự ít lắm ít nói à. À, giờ nói được vậy chắc vui quá dạ <laughs> viết cũng ngắn nhưng cũng đầy đủ xúc tích ít nói lắm nhà nhà ba đứa con chứ nó ít nói à, ít nói nhưng mà dưới màu em là được rồi <laughs> tới ờ, cũng có nhiều cái cũng muốn á con đổi tánh lại siêng một chút ừ. làm cái gì phải có cái tâm một chút làm cái gì là phải làm đúng chứ đừng có thích thì làm thích thì thôi đó để sau này nhiều khi mẹ còn giao việc giao nhà giao cửa giao trên giao lớn đúng mà rồi nhà dạ. đó giờ chỉ mong vậy đó còn mong gì nữa không cô nói luôn đi mong hai vợ chồng á bớt nói lớn tiếng thôi chứ cũng chưa có cái chuyện gì mình ấy bớt để hai vợ chồng hạnh phúc chứ nhiều khi thấy hai vợ chồng lớn tiếng cũng buồn lắm ừ có dâu có dễ rồi mới biết đúng rồi cứ rụt rịch là cái bụng mình thót tim á dạ lười không buồn thật sự nói đây không phải lười không buồn lì nhưng không buồn không lì cũng không buồn tại <laughs> biết hển nhưng mà buồn cái là hai vợ chồng gây lộn là buồn đó tại mình cũng còn sức còn làm được nhưng mà từ nay trở đi phải dán rồi có cái nữa làm tiền không biết giữ bao nhiêu hết nhiêu ăn hết luôn nhiều khi còn nói mẹ kẹo kẹo mới có kẹo đụng chuyện gì mới có kẹo hai mình nói ăn ít không ai biết rồi giờ mong nó mong cái hà tiện là nhiều nhất là 10 triệu ăn 8 còn chừa hai đó là chừa bèo á chứ là ăn hai chừa tám á phải không nhiều khi chồng con lớn con tặng 8 tuổi là chồng con ha cứ gì nè kêu vì để dành tiền lỡ bệnh hoạn hay ba mẹ ở quê có gì còn có tiền mà gửi chứ mẹ Rồi, thì không lo không bao giờ lấy một ngàn nào mà mẹ còn cho lại thôi ừ. chồng ơi có mẹ mà yên tâm đi hai chồng có mẹ mà mình trên cơ mình thấy biết lắm chồng chưa đi nhậu đâu chồng về là thấy ai mà bạn của chồng đủ lắng đã giấu đi đừng nói để qua cái cơn đó nói em quên không anh anh Trời chỗ đó nó Vũ Vũ đi nhậu á anh <laughs> Rồi là sửa soạn hai vợ chồng đi luôn <laughs> Nói thôi im đi phải không, giấu đi để qua đi Rồi ta trễ quá, ta nhậu hết, dạ. ta đi về mình khỏi nhậu <laughs> Không, mà lúc này cũng bớt rồi, bớt về Vũ đi nhậu la hoài Nói chứ cũng thương chồng quá Chồng người ta nhậu về nhiều khi còn nhai hay còn này kia kia nọ, chồng em không có Vậy hả? Nhiều khi chồng em mà đi nhậu về lăn ra ngủ à, Hôm nay thì à, em muốn nói gì với mẹ? Em sống trên đây á, có nhờ cậy mẹ, bệnh hoạn của mẹ xanh đẻ của mẹ luôn cả cái lúc đi xanh á ly theo cái kiểu mà có kính thấy hình á mà mẹ ngồi đâu còn ghế trên đâu mà ngồi mẹ ngồi ở dưới thấy thương mẹ đó thương đúng không thấy mẹ chồng thì thôi chứ một con người rất là tình cảm luôn bây giờ đứng lên hứa với mẹ đi <laughs> hứa với mẹ Bây giờ mẹ mong muốn đó con hứa mẹ là ừ, từ nay con sẽ cố gắng hoặc là con sinh xong con sẽ cố gắng uh, hai chồng làm tiết kiệm tiền lại để lo cho hai đứa nhỏ với lại um, về nhịp nhà thì con sẽ cố gắng nhiều hơn con thương mẹ nhiều lắm dâu có nói với chương trình á là đã lâu rồi chưa bao giờ tặng mẹ cái gì cả rồi hôm nay đó à, có món quà này em nói với mẹ điều gì đi à, con con biết mẹ rất là um, thích tâm linh hay là mẹ hay tin về phật nhiều hồi đó giờ con cũng chưa tặng mẹ cái gì có giá trị cả nay con có cái mặt phật con à, tặng cho mẹ mẹ cảm ơn con quá đẹp wow à. có thể mẹ đeo cái đó để luôn luôn nhớ về con dâu <laughs> mừng lắm nói mà 50 năm mới lần đầu tiên <laughs> dâu nhận tặng quà đó 50 tuổi <laughs> thôi mẹ toàn là tặng cho con không à. ừ. mẹ tặng cho con nhiều lắm từ quần áo cho tới vòng vàng hay gì mẹ cũng cho con chưa cho mẹ chị bao giờ cả một người mẹ rất là đáng yêu hai người thì cố gắng kết nối với nhau nhiều hơn nữa nha mẹ nói để con sửa thôi chứ mẹ không có à, ghét bỏ gì con hết đó lúc nào con cũng là con của mẹ con khóc này là không phải là gì con tức giận gì cả con nói thương mẹ nhiều hơn tại ở trên đây con chỉ có một mẹ thôi ạ à. đúng rồi đâu có ai trên đây đâu đúng không dạ nếu không có mẹ thì ai sẽ lo cho em trong những ngày tháng sinh đẻ như thế cảm ơn những bà mẹ chồng rất là tuyệt vời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 Kevor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng của thương hiệu Akino Của công ty cổ phần Quốc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt Xin cảm ơn cô và em đã đến tham gia chương trình ạ à. Bà Tư khó lắm Mày hậu đậu Về làm dâu 3 ngày Chắc mày đi ra ngoài quá Má đừng rửa chén để con rửa má Chúng gọi quậy hồi Bởi hai cái tô Con xanh nở Còn yếu Má bưng tới cho con ăn Là cái chuyện đó bình thường con đừng có ngại xin mời dạ con chào bà <laughs> dạ. mời bà ngồi chào cô ạ à. dạ xin mời cô ngồi <laughs> rất vui được chào đón à, bác với lại à, chị đến tham gia chương trình ha dạ. à, xin mời bác giới thiệu về mình ạ à. à, mà hai em chị xinh đẹp dạ. dạ. con cũng xinh đẹp nữa cô đẹp dạ. à. chào quý vị khán giả tôi tên là nguyễn thị tây 82 tuổi ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đó giờ mình ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả bác? Dạ, hả? hồi xưa thì bác ở à, Đồng Tháp dạ. nhưng bác dài lên đây 17 năm rồi à, dạ dạ, dạ. À, xin mời cô ạ à. xin chào hai mc rất là duyên dáng rất là dễ thương của chương trình dạ. anh đường Linh và bé Lê Lộc dạ. mình tên là Trần Thị Kim Thanh năm nay mình 51 tuổi mình đến từ Vĩnh Long dạ. à, hiện là mình đang công tác tại ngân hàng công thương Vĩnh Long mình làm dâu của má được 29 năm wow. 29 <laughs> năm dạ. Một chặng đường rất là dài luôn Bác còn nhớ 29 năm mà bác gặp cô dâu này thì bác thấy thế nào? Đứa con trai nó về nó có nói Dạ Con có quen với một cô này nhưng mà con thấy được này để để, để nào má lên Dạ Tới Sở Dạc để đi qua bên một con sông Đi xa lắm mới tới nhà bé này Vô thì gặp bà mẹ mới nói chị ơi chị đến đây tôi mừng quá tôi thương thằng sơn với lắm là con trai của bác dạ chị đi ra chợ chị mua đâu không năm phân vô tôi gả hàng à, con thanh cho thằng sơn tôi nói đâu có được để về sắp xếp có làm chị với bác <laughs> chị xui đâu có làm kỳ vậy dạ dạ, dạ cái về mà nói với má cái má nó thôi còn đi lấy đồ ra có ba thằng con trai lúc ra má nó còn đi nhận luôn ba đôi bông một lần một rồi để từ từ cưới cho mỗi đứa một quả bông đàng hoàng rồi bác mới xuống à, Vĩnh Long nó lại tiệm ngọc nó kêu anh nhận cho tôi ba đôi bông mà cho đàng hoàng nghe cái này tôi cưới dâu nha <laughs> ừ cái này tôi cưới dâu à anh nói được rồi chị vô đây cái tội nghiệp đó. để các bạn đây bác ngồi đây ngồi đây anh nhận cho bác nhận bông mà làm đôi bông á nhận cái bông dạ. vô, vô trong cái à, cái vàng á à, dạ. dạ, dạ đồ ba đôi bông luôn à, tức là ba cô dâu là mỗi cô dâu dạ. một đôi bông dạ phải có một đôi bông à. à. ngày xưa dưới quê đi à, đi cưới vợ là phải đem đôi bông dạ đôi bông dây chuyền cà rá gì đó ha dạ. dạ rồi à, tới ngày đó đến ngày cưới về là bao nhiêu xa một năm sau năm sau dạ cô ơi cái lần đầu tiên khi mà cô gặp bà đó cô ấn tượng điều gì à, lúc trước á cơ quan mình là ở gần cái chỗ ờ, má bán dải dạ má bán dải ở một cái chợ của thị trấn cái nghe mấy đứa bạn nói là đó là là má con ông xã cái mình rình mình rình mình <laughs> để ý để ý má chồng tương lai mình ấn tượng đầu tiên là nhìn thấy má má sang lắm mà má mặc đồ ủi lắng cót nè <laughs> mà đặc biệt là má mang đôi bút dông tới bây giờ mình còn nhớ nhưng mà cái gương mặt của má rất là khó lúc đó mình cũng hơi sợ yeah. Dạ rồi mấy đứa bạn nó đồn mới nói là bà tư khó lắm mày hậu đậu dở quá mày về làm dâu ba ngày chắc mày đi ra ngoài quá <laughs> cái lúc đó tâm lý mình có hơi hoang mang nhưng mà thật sự mà khi mà về làm dâu má thì má rất là thương con thương dâu má dễ lắm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 để đó bác đi chợ nó thanh ơi con mần cá rô cho má được không con cái nó anh sơn cái anh sơn nó để đi chút anh mần cho nó má vợ con không biết mần má tôi nói chút con mần cho má nha tới giờ nấu cơm á 10 giờ là bác về mới nấu cơm xong rồi bác mới qua bác bán lại ngày nào bác cũng vậy hết cái mấy người ta mua giải, người ta nói bà kỳ quá sao bà không để con mà nấu mình nấu nó nhanh hơn nít mà nó nấu cái gì nấu xong rồi là bắt qua bắt bán vậy ờ, có làm dâu gì đâu không tại vì nó nuôi gái út mà biết làm gì trời đất ơi mình cưới mà gặp gái út là mình chịu thôi út út thì phải làm chứ nhưng mà lúc mà cái thời điểm mà cô mới về cô không có làm được nhiều việc á cô có bị bà la không cô thật sự là cái thời gian 29 năm nhưng mà đúng ra là mình làm dâu chỉ có một tuần thôi mình ờ, nghỉ phép được một tuần để mình làm dâu dạ rồi sau đó mình đi làm mình đi làm thì mình ở, ở tập thể coi như là ở riêng với má lúc đó là cơ quan ờ, cách nhà 12 cây số thì mỗi tuần vợ chồng mình về dạ. à, lúc nào về má cũng đi chợ rồi má nấu ăn rồi ờ, má nấu ăn ngon lắm à, má nói mấy đứa con nghèo chắc cái gì cũng thèm lúc nào con về hỏi câu con thèm gì cái bữa đi thèm ờ, bún riêu mà mình nhớ hoài luôn má tự má mua cua má giả rồi nấu bún riêu mà má nấu rất ăn rất là ngon rồi có hôm thèm bánh xèo á má tự đổ tự đổ con dâu có nhiệm vụ ngồi ăn thôi rồi má đổ vừa xong thì con dâu nó ăn cũng xong cứ má cứ làm con dâu cứ ăn đúng má thương con quá hai mươi chín năm trời cô hả chắc con nghĩ là hai mẹ con mình có rất là nhiều kỷ niệm với nhau đúng, đúng không rồi. con nhiều nhiều kỷ niệm lắm lộc mà nói chung là hôm nay sẵn chương trình mình cũng chia sẻ với chương trình thật sự mà nói cái mục đích hôm nay mình tham gia chương trình đó thứ nhất là năm nay má cũng tám mấy lớn tuổi rồi mình muốn có một cái kỷ niệm với má với lại cho thay cái lời cảm ơn thật sự là mình rất mang ơn má tính tới giờ phút này con rất là mang ơn má tại vì ờ, những lúc con khó khăn cái thời gian đầu mình sinh em bé thì hai đứa làm chung rồi công ty giải thể giải thể mà hai đứa lại dở kế hoạch nữa ông xã mà nghe tin mình có thai mặt mày xanh lè xanh lét <laughs> tại vì đã có có dạ. con có vui mà nó rơi cái thời điểm thất nghiệp mình nhớ hoài cái cảm giác đó. nghiệp đó. <laughs> lúc đó thì mình 24 tuổi ông xã 26 tuổi rất là trẻ dạ. sanh đó thường người ta về mẹ đẻ nhưng mà má má xung phong má rước con dâu về má nuôi nuôi miễn phí miễn phí một trăm phần trăm bốn tháng luôn mình nhớ hoài luôn rồi mỗi buổi sáng ông xã mình thì ngủ tới 6 bây giờ má 4 năm giờ thức dậy giặt đồ sạch sẽ phơi xong xuôi lộc chưa biết đâu thời đó chưa có tả giấy dạ. cái tả giải anh linh thì cái phân su của em bé nó rất là khó giặt má giặt mà má đỏ tay luôn má sưng cái cái cái đầu ngón tay đỏ lên luôn mà mình nhớ hoài tới bây giờ mình vẫn còn nhớ ông xã thức dậy thì má đã giặt phơi xong hết trơn <laughs> rồi đi chợ nấu cơm thì nói là con ăn thịt kho rất là dễ ngán đốt lửa than lên khói ngung ngút vậy đó nướng thịt con ăn thịt nướng đỡ ngán rồi à, má luộc à, đậu que cho con ăn để có canxi anh linh với lộc biết là bưng tới giường cho mình luôn rồi cảm giác mình hơi ngại má nói một câu tới bây giờ mình vẫn còn nhớ con sanh nở còn yếu má bưng tới cho con ăn là cái chuyện đó bình thường con đừng có ngại khi nào bình thường mà má bưng cho con thì con há ngại con ăn nhiều vô giữ gìn sức khỏe bới một tô thiệt là to đầy mình nhớ hoài cảm giác ăn rất là ngon luôn lúc đó mình ú ú đi không muốn nổi luôn mẹ chồng chăm rất là tốt xong rồi pha một ly sữa bò sữa ông thọ dạ. hút một ly sữa vô có những cái ờ, tình cảm mà mẹ chồng dành dạ. cho nàng dâu không bao giờ quên được chúng ta có thể nói những điều tích cực để quên đi những điều tiêu cực trong cuộc sống giữa mẹ chồng nàng dâu má thì nói con vô con coi con thanh sao nó xanh mà nó quạt mái, tôi nói kệ nó má nóng lắm ha mình xanh anh nóng lắm à dạ. rồi bà ngoại chồng còn nói gì nữa không không bác cười bác cười hả cười nói bác cưng dâu à dạ. nếu như mà không có má chồng như vậy á dạ. là còn ảnh hưởng đến dạ. bà ngoại chồng bà ngoại khó à, dạ. bà ngoại kỹ bà ngoại thấy quạt là ngoại không cho quạt dạ. mà mình xanh cái mùa hè rất là nóng <laughs> không cho coi tivi dạ. thì mình lén lén mình cô báo bà ngoại bà dũa tiếp <laughs> đó là yếu mắt dạ. rồi ngoại mới mét má mà má binh hết trơn <laughs> cái đó mà má không binh á <laughs> là chết hơi chắc. mệt luôn <laughs> chết chắc luôn nếu ngoại chồng la xong rồi má chồng mới thấy ngoại la la ngược lại nữa tức là lúc đó mình sẽ làm dâu hai cấp luôn dạ bác uh, có hợp với ăn uống với con dâu không dạ, có quần áo có hợp không được à. ăn mặc đồ cũng dễ thương lắm mặc cũng dễ luôn dạ hả? dễ thương Vậy lắm là cũng hợp nhau nhiều rồi dạ thấy cưng lắm nhưng mà cảm giác lại xem mình có cái điều gì mà chưa hợp với má chồng mình không thì không phải gọi là chưa hợp nhưng mà nhiều khi mình muốn má đừng có nhắc những chuyện xưa có những người đối xử không tốt với má má hay nhớ má hay nhắc thì mình không muốn má nhắc để má buồn người già thì nhắc chuyện xưa à. nói má nên nhớ những chuyện xưa mà chuyện xưa vui á chuyện xưa buồn má bỏ qua đi <laughs> để ảnh hưởng tới sức khỏe tại vì má có bệnh huyết áp cao kệ nay nhắc chuyện xưa chút đi chuyện, chuyện xưa của dâu mình hầu đậu sao cô đâu bác nhắc thử rồi sao nhiều khi à, có con việc cái à, nói mát má đừng rửa chén để con rửa má ôi vui xuống ở quậy hồi bởi hai cái tô thôi thôi con, con đứng dậy con đợi má con con đừng rửa đứng dậy nha con rồi thôi vậy thôi chứ không có gì à, vậy thôi hả dạ thấy à. thương lắm mỗi lần mà vợ chồng cãi nhau thì à, thường là mẹ chồng bên ai dạ mẹ mẹ đứng về à, phía em ông xã thì ổng nói chung cái gì cũng cũng ok hết có cái tật ham vui bạn bè mà alo rủ đi nhậu thì ờ, nhiệt tình lắm có khi về khuya ờ, bực quá không biết làm gì mét phụ huynh tội nghiệp má từ sài gòn nó về nó giải quyết má tụng ông xã nguyên một đêm đó ông bỏ ăn luôn sáng hôm sau ông ăn không nấu. luôn lúc nào má cũng ủng hộ nhưng mà chờ bà má đi là ba ông có tụng lại không <laughs> dạ ông dám hâm mét tiếp <laughs> má nói á cái thằng sơn á nó có gì con cứ điện cho má má về má xử nó liền ờ, an tâm đi nói trước mặt nó luôn dạ trước mặt sau mặt thì nói luôn má ủng hộ luôn luôn ủng hộ dâu cũng ủng hộ dâu cô ác dạ. hiền và đàng hoàng lắm dạ. dạ. không có nói thêm cho chồng chồng làm gì nói y vậy rồi hiền mà chị hiền mà nhìn mặt rất là hiền luôn mà con để ý là mấy bà mà lớn lớn tuổi á cô là hay có cái tính tiết kiệm lắm đúng có bà... tính tiết kiệm nhưng mà má tiết kiệm cho bản thân của má tính tới thời điểm này má vẫn còn cho tiền mình thấy thương lắm <laughs> từ vĩnh long lên sài gòn thăm má tội nghiệp vô phòng thanh vô má cho một triệu nè trời ơi đổ xăng về <laughs> sơn má cho một triệu đổ xăng về trời dành dụm lâu lâu Tại vì má ở dâu nhỏ lên. em à nhỏ em rồi lo bà hết thành ra bà không có xài dạ rồi à, rồi cầm tiền mà xúc động lắm không có nhận nói đáng lý con phải cho má thì sao má cho lại được đây con con ngại nói con đừng lo má tiền nhiều để làm cái gì <laughs> tiền nhiều làm gì con má già rồi chú bạn đổ đổ xăng chú mượn con có một triệu mà con không có từ con đòi hoài chú không biết cho hỏi chị chỉ nhà bà đi nữa để có gì cứ duy bữa nào con ghé bác ơi nữa nha còn triệu nào không nào con cái về à cải tạo á bác à. có căn nhà đang ở trống thì có giới con ghé căn nhà bỏ trống luôn Tôi bỏ trống luôn á hả Trời gần mỹ thuận đó anh nguyên lên cái tàu sát vĩnh long á đúng không qua cái cầu rồi tới cái tàu còn cái vụ kiều đó có không ghé lầu lâu khó luôn <laughs> cho kiều con có kiều rồi hoài bữa nào chú sinh này kiều trả cho con <laughs> à. hôm nay là bị bể mắm rồi tại vì má kêu hai vợ chồng vô phòng đóng cửa giấu giấu chị chồng với em chồng nhưng mà hôm nay lên chương trình đây rồi bể mắm hết rồi tình nghĩa chị chồng với em chồng hồi này rất là tốt đẹp <laughs> rồi sao chương trình này không biết có còn nhìn mặt nhau không <laughs> phải sống như thế nào cho mượn không bán thuê cũng được <laughs> rồi hôm nay thì có cháu gái ờ, gửi một ờ, lá thư không biết ờ, cháu gái nói gì đây con đọc cho bác nghe nha đây là lần đầu tiên con viết thư cho nội và à. mẹ à. a hi hi hi con có một sự mắc cỡ nhẹ con rất vui vì nội và mẹ lên sóng chương trình mẹ chồng nàng dâu <laughs> đây sẽ là kỷ niệm khó quên với nhà mình con thiệt là may mắn và à, chưa từng chứng kiến nội và mẹ có mâu thuẫn với nhau còn các cô bên nội á, thì lúc nào cũng quan tâm yêu thương mẹ nhớ ngày trước mấy chị em con hay nói giỡn với nhau chỉ ước sau này làm dâu sung sướng như mẹ <laughs> <laughs> con không có nói lố đâu nhưng mà nội là hình mẫu mẹ chồng lý tưởng của các nàng dâu đó nha yeah. yeah. cuối thư con mong nội luôn luôn sống vui khỏe lâu thiệt lâu cùng con cháu con mong ba mẹ sắp xếp thời gian rảnh ghé lên thăm nội thường xuyên hơn để cả nhà ta lại quay quần vui vẻ con bảo trân Dạ, ừ. merci ạ quá dạ. dạ. Bà nội rất là cưng Bảo Trân Dạ Nội quá rồi hả? Dạ, cưng á Thì chắc để cái nhà cái tàu đó cho Bảo Trân <laughs> Không cứ nói nhận á Nội để à, thờ đi Chứ giờ con có nhà rồi con có lấy Ông nằm nhà cái chân hả? Không, nói cậu để cái nhà thờ Thí dụ ai về đưa chìa khóa vô nhà ăn uống nấu ăn nấu uống rồi đóng cửa lại rồi đi thì đưa chị chút đưa chìa khóa con trước luôn nha <laughs> con là bà đưa liền bà không có sợ đâu <laughs> rồi con cảm ơn uh, bác yeah. rất là dạ. nhiều dạ có chuyện gia đình ở đây rất yeah. Dạ. tuyệt vời à, dạ. yeah. Ờ, gương mặt bác rất là hiền hậu ha yeah. cũng tóc tóc bạc trắng như bà tiên ha thằng <laughs> chị đây cũng yeah. À, rất là phúc hậu và những cái nụ cười này làm cái sự kết nối chặt chẽ giữa mẹ chồng nàng dâu với nhau tụi con cũng mong muốn rằng bác ừ, luôn vui khỏe yeah. hạnh phúc cùng với con cháu ha gia đình mình luôn luôn hạnh phúc và bình an thành công rực rỡ chị nha con có một cái kỷ niệm nhẹ dạ. nhẹ thôi để lâu lâu kỷ niệm này nhớ là bác có tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu dạ thấy con lê lộc nhớ nhớ để bữa mượn nhà có cho cho đây dạ. dạ.